Xin chào các bạn ờ, Có rất là nhiều người hỏi tôi rằng Làm thế nào để biết chắc rằng Hệ thống automat bảo vệ chống giật Hoạt động hiệu quả Và hôm nay uh, tôi sẽ làm một cái thí nghiệm Về automat chống giật Và lần này thì uh, tôi sử dụng một cái thiết bị bảo vệ át chống giật của hãng LS Và chúng ta cùng xem xem cái thiết bị này hoạt động như thế nào trong các tình huống sau đây chúng ta ờ, bắt đầu nghiệm có một chúng ta sẽ cấp nguồn cho uh, Atomat để uh, cấp nguồn cho phụ tải làm cái đèn uh, các bạn cùng uh, theo dõi tôi uh, cấp nguồn cho automat và tôi bật nguồn cho đèn đèn đã sáng à, về lý thuyết khi có một dòng dò từ át ra mặt đất thì thiết bị sẽ bảo vệ à, chúng ta cùng thử tôi lấy một sợi dây à. để tạo ra một cái dòng dò ra ngoài mặt đất các bạn sẽ thấy automat không nhảy trong trường hợp này vì điện trở đất quá lớn à, chúng ta sẽ thử một cái cách thứ hai để xem xem có thể nhảy được không hôm nay chúng ta sẽ thí nghiệm với cái uh, cọc tiếp điện được ờ, đóng xuống đất tôi dùng một cái cọc ờ, dài khoảng nửa mét để đóng xuống đất làm tiếp địa lúc này giả sử ờ, thiết bị dò ra ngoài một cái dòng dò và thiết bị bảo vệ chống giật đã tác động như các bạn đã thấy qua hai thí nghiệm vừa rồi nếu chúng ta gia đình chúng ta có lắp thiết bị bảo vệ áp chống giật một automat chống dòng dò cũng sẽ hoạt động không hiệu quả nếu điện trở nội đất của gia đình các bạn à, không thực sự tốt. Do đó mà khi à, à, các bạn lắp cái hệ thống hát chống dốc giò này cho gia đình của mình thì hãy lưu ý phải có một cái hệ thống tiếp điện tốt cho gia đình và cho công trình của mình. Nếu các bạn có bất cứ một băn khoăn nào về hệ thống bảo vệ chống dòng giò, hãy liên hệ với chúng tôi qua website vật liệu điện.vn. Chúng tôi sẽ hỗ trợ các bạn từ khâu tư vấn thiết kế cho đến thi công lắp đặt. Xin chân thành cảm ơn.